ngày hôm nay chúng ta cùng đón xem còn bây giờ xin mời quý vị và bạn hãy cùng nghe câu chuyện Vố này thì không phải chỉ riêng làng dính chùa mà cả xóm mới, xóm trại Tính cơ sở hơn 2.000 bộ, hơn 6.000 khẩu cứ nằm chăm chăm xem cánh nhà Vũ Đình sẽ hạ bệ cánh nhà Trịnh Bá thế nào Tông tộc nhà đại tông tộc của đại sang Phúc Quý Lộc Tài sẽ đùn đẩy tông tộc của Hoàng của Hoành, Hàm, Long, Hủ, Ngọc, Báu vào ngõ cụt ra sao thì bỗng chắc một cái tất cả đều kinh ngạc đến ngã bổ trứng theo lệ thường thì hai tập chiều văn phòng đảng ủy và ban bao gồm hai gian nhà ở liền sau mới lác đác có người đến nhưng hôm nay mới có 2 giờ kém 15 thủ đã có mặt cột màu be áo cộc tay màu nước biến ngọc trai ngọc trái ngô thì mặt mũi điềm tĩnh người ngoài nhìn không to biết anh hay vui buồn thủ dựng xe rồi đứng trên hiên gọi to bà vòi đâu lên mở cửa nhà bạn võ vòi rõ ràng đang dội nước tắm uông uông tưởng có khách trên huyện trên tỉnh hay xuống tập tễnh đi lên hay là chỉ thấy có một mình thủ lão ngạc nhiên vừa mở khóa võ vòi vừa ừ, thầm hỏi quái sau này anh cu này lại có phải hack thế nhỉ giờ chứng chắc người ta đang đồn là là sắp đến, đến trình chân bí thư đến nơi thì chẳng nhẽ là khôn róc như anh ta lại không biết bác đề cửa nhà bẩn quá đấy thủ vào nhà quanh nói nhẹ lưng trùng bó vòi đi tìm trổi vừa nói lầm bầm trong lòng cảm thấy lạ chiều hôm qua các ông ấy họ họp về muộn tôi chưa kịp dọn hôm nay có khách ở trên về hả anh không có trên không có trên nào cả nhưng mà vẫn phải sạch sẽ có nước có chè à? nói rồi thủ bước ra ngoài đi loanh quanh nhìn thấy mấy khóm hoa tỏi kháo rồi thủng thẳng sang khu trường học điệu bộ thật thăm dăm tàn nhàn tản võ vành nhìn theo không hiểu ra làm sao thì cứ tưởng là ông bí thư đang lý bì thì cuống cả lên thì mới phải chứ còn lòng dạ nào thì ngắm hoa đường tuyệt chính là võ vòi đã bảo là mỗi khi ông thủ sang khu trường học để thăm thầy cô giáo viên là anh đi thường nguyện đấy nhưng mà lúc ấy lòng dạ phải phơi phới lắm vậy hôm nay trúng quả rồi mà anh ta lại cũng đắng đi nhỉ vừa thấy chủ tịch xỉu đến võ vòi đã vừa dưới bếp chầm phải chạy lên ghé sát vào tay xỉu thì thầm cặp mắt vần vú thì những tia đỏ ngấm nhiều rượu thì cứ đảo lên nghe xong xỉu cứ chỉ cười thủng khỉnh rồi xách cặp bước nhà lên cái dáng của ông chủ số mùa một ở đây xỉu biết được trên huyện đang rất buồn bực về thủ thì hôm qua lên trên ấy có việc thì cả chủ tịch và trưởng ban kiểm tra cứ hỏi liệu trong vụ đào mới này thì có vai trò của thủ không xỉu đáp lập lờ không biết thế nào mà lường vì bí thư của chúng tôi thì phải là một người ruột ngoài ra lâu về xã xỉu có khuyến khích những người xưa hay vẫn hay muốn chống thủ thì vẫn chưa có dịp thì bây giờ đã có cớ để đẩy thủ vào thế cô lập rồi lâu nay xỉu vẫn phải đưa thủ vào củng cố vị trí của mình nhưng xỉu vẫn âm thầm ấp ức khi biết mọi à, người biết núi mình là cái bóng thủ thì vẫn coi mình như là anh ngụ cư thì phải sống tựa vào thủ nên biết việc thủ bao sân sang công việc chính quyền nhưng mà quyết định độc đoán xỉu vẫn phải lui về phải lặng nhìn lặng thinh như hội trong năm mới đây xã quyết định mở chợ ở dự án cầu treo bắc qua sông Công ở phía xã kia và hôm bàn cụ thể thì việc thu thuế cầu thuế hàng thủ lại vắng mặt hôm sau chỉ lại nói thủ bỗng gắt ầm lên à, chỉ ra những chỗ hớ trên những ngờ ngạch của những quy định của bọn xỉ lần sau cái gì không biết nhớ hỏi tôi đã trôi vàng ờ, như vậy thì đến mấy mẹ con buôn vặt cũng vừa được ăn vừa được cười cho thủ sẵn giọng nói còn xỉu thì vẫn phải ngồi ngay tàn vì thế là của thủ đang mạnh ở trên huyện thủ quen thân hơn xỉu nhiều ở dưới như này thì ờ, vây cánh đông lắm xỉu vẫn phải ngồi thinh chịu lép nhưng bây giờ thì khác rồi giờ chuyển rồi mấy hôm nay là có người nói vui bác xỉu chuẩn bị luôn chuẩn bị kiêm luôn chân bí thư đi là vừa thì vừa là bí thư thì cũng được sang năm đại hội thì cũng cớ nào sẽ bắt ai chứ ai chứ ở đâu thì biết chứ ở đây thì bí thư quan trọng hơn chủ tịch nhiều bởi thế ờ, nghe câu nick của mình là quá sớm nhưng mà xỉu vẫn thấy sướng tai xỉu vừa bày sổ sách ra bàn thì thủ về anh đấy à xỉu quay ra buồn vã như thường ngày rồi đứng dậy trắng ấm pha trà thủ ngồi xuống ghế thì ờ, gọi với giọng bình thường như mọi khi mấy hôm nay có ai không không anh ạ chỉ rót nước ra chén mùi chè hớp hoa quả thơm ngát tối qua anh họp chi bộ à nhìn vào mặt xỉu nói thăm dò họp để triển khai nội dung mấy hôm trước thường bộ ta đã bàn rồi không thấy xỉu nói gì thế là xỉu chưa biết về những chuyện diễn biến sau đó tốt lắm thủ đăng sang điều mà anh mới nghe được nghe nói anh đã quyết định từ bỏ truyền thanh xỉu vẫn chép từng ngụm nước nhỏ qua kẽ răng và vẫn giọng ngọt ngào nhưng mà rõ ràng đây là lần đầu tiên xỉu dám tự ý quyết định một công việc và cũng là lần đầu tiên xỉu nói với thủ bằng với giọng người ngang hàng thì cũng là một cách thăm dò sự phấn khứng của thủ ra sao thì việc này tôi đã nói mấy lần trước trong một cuộc họp và bây giờ là lấy thóc đâu ra mà chi cho tổ truyền thanh xả xèo như trước là gay rồi tổ những ba người bây giờ cũng ít việc mà lại ăn thóc bằng những người làm việc cả ngày không hợp lý thêm nữa dạo này lại nghe người ta xì xào là cộng hiên với cô gấm trong tổ truyền thanh nhiều chuyện lánh phén lắm vì vậy là tốt nhất là, là giao quách mấy trưởng ban văn hóa bắt anh Cú Đích phải học thêm các điều khiển máy truyền thanh với cờ đèn kèn trống một về một mối là gọn Thùng cũng vừa nhấp nước vừa thùng thẳng nói lại nhưng lại có ý kiến cho rằng là chính cái anh chàng đích chúa tào lao chúa qua lại đại khái đấy thì rồi giao luôn cho những việc cờ đèn trống cho tổ truyền thanh thì sang năm ta thành lập thư viện như kế hoạch đã bàn thì tổ truyền thanh ờ, luôn ờ, kiêm luôn cả thư viện vì cô gấm trước đây đã từng trung cấp thư viện thì đã phân công đi xa nên cô ấy bỏ anh không biết sao mới có thể xem chừng là xỉu đã bị một không xỉu đang đứng đúng chưa biết thư viện họ chứ mình ra sao thì có bộ tiếng clip xe lách cách ngoài sân rồi phó ban công an cao ừ, thì bó người một chiếc loang nổ hiện tại là ra ở cửa anh có vẻ trông vẻ trọng đại lắm mà chiếc ba két một chiếc ba bét của cao thì lại hỏng báo bí thư và chủ tịch ông cũng còn muốn có chuyện và đặc ủy mình muốn thấy xỉu sửng sốt đến đây không biết làm gì mà thủ vẫn đứng dậy buồn vã à mới tính trúc vào đây rồi quay sang cao đồng chí sang gọi anh bí thì cùng đến đây nghe luôn rõ cao đáp như mọi người lính rồi quay lại gót Lương Văn Bí là một bí thư thường trực vì là người trung dung tốt tính nên mọi người vẫn hay gọi là Lưu Bị Bí ở trong thường vụ với Thủ là Xỉu ở nhà Bí là canh khu trường học và lúc ấy Thủ đang thấy dặn Bí ở cứ ở nhà để tí nữa có cuộc hội ý thường vụ chứ đâu phải là Thủ đi giải tán như võ vội nguyện nghĩ hấp hoàm ông phúc mặc bộ áo tàu hầu tàu tàu và đi ừ, bỏ chiếc mũ cọ lá cọ ra thì ngồi xuống ghế mặc dù miệng kẽ mỉm cười có vẻ tự nhiên nhưng ngay sau xỉu là người chưa biết tí gì về màn kịch này và cũng không thấy điệu bộ của ông có cái gì gượng gạo một cặp mắt ông khô như là hình thiếu như ngủ thủ đứng dậy tự đi xa pha ấm trà mới thì không biết làm gì liệt rót nước sôi ra chán từng cái chén thì bụng càng hồ nghi quái quỷ thật hai ông này là sơn tinh thủy tinh sao bỗng dưng lại là nhân vật với nhau thế này và sau lại là thường vụ và công an ngồi nghe cái gì nhỉ hóa ra ở đây tay thủ không nói gì nên xỉu cũng lặng thinh thành ra là cả bí thư và cả chủ tịch cùng làm ra vẻ chăm chú vào việc pha trà để phục vụ một đảng viên thường và ông Phúc thì cũng đang rằng co có điều gì trong lòng nên im nốt không ai dám nhìn vào mặt ai may quá Lương Văn Bí và Cao đã tới thủ đang ngồi xuống ghế ở chính giữa đúng vị trí người người chủ trì anh đã quên khuấy ấm nước và pha trà giọng mềm mỏng cân nhắc đây không phải là họp thường vụ mà tôi chỉ muốn có sự góp mặt của thường vụ và công an để chứng kiến sự hòa giải giữa hai gia đình và họ hàng chúng tôi với gia đình là họ hàng đồng chí Phúc cũng xin thông báo với thường vụ biết là có cuộc hòa giải này là do tôi đã chủ động gặp đồng chí Phúc tối hôm qua và chúng tôi đã nhất trí việc làm sai của ông Hàm để lại hai gia đình chúng tôi tự giải quyết với nhau thôi thì chín bỏ làm 10 chứ nhờ đến pháp luật can thiệp thì nó sức mẻ đến cái tình làng nghĩa xóm láng giềng thì cứ để cho đàng hoàng ba mặt một lời nên tôi có thể mời đồng chí Phúc tới đây coi như chúng tôi không thông báo cho cả thường vụ đặc biết về phần tôi thì tôi rất cảm ơn đồng chí Phúc và giữ đúng lời hứa bây giờ xin nhường lời cho đồng chí Phúc cả xỉu và bí thì đã cứ chố mặt ra nhìn thủ lại nhìn ông Phúc và cứ như là mình đang bị cặp một đối thủ này muốn cuốn vào một trò chơi ú tim ông Phúc vẫn như hơi mỉm cười gượng gạo ông hắng giọng rồi cũng nói như lời gần như thủ Ờ, cả hai người đại diện cho hai dòng họ ghê gớm chưa chịu nhường nhau đến một sợi tóc bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để sát phạt có dịp dồn nhau vào tận chân tường thì cả hai bên cùng đã đề cao chuyện nhân nghĩa thì cũng vì tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau xí xóa mọi hiểm khích nhỏ nhen đến nước này thì ếch trong mà mà cua trong lỗ thì cũng phải bò ra mà chúc mừng hòa bình vạn tuế ông vui nói xong thì tất cả mọi người ngồi lặng phát đến nỗi thủ nó cũng phải nhắc kiểu anh xỉu thì anh bí đang có ý kiến gì không thì lúc ấy thì xỉu mới sực tỉnh và anh mới lập bập nói xin anh thay mặt chính quyền xã rất hoan nghênh thiện chí của cả đôi bên sự kiện này đã là tấm gương cho đáng tình đoàn kết không chỉ ở dính chùa mà tấm gương cho cả xã thủ lại nói tiếp theo lời kế hoạch giữa tôi và đồng chí phúc đã thỏa thuận ngay sau đây đồng chí Phúc và đồng chí Cao thay mặt trưởng công an sẽ lên huyện làm việc với các cơ quan chức năng nội dung vừa rồi theo tôi vừa đề cho đàng hoàng thì tất cả các anh trên huyện đấy thì là sự tự nguyện chứ không phải là ai ép buộc ai cho nên người ta có biên bản về cuộc gặp gỡ này cao ngồi một mình giáp phía tường liền nhau nhào bảo đứng lên tôi ngồi đây nghe đôi bên trình bày đã thảo luôn sẵn bản rồi giờ đây các đồng chí xem rồi hai người hai đương sự ký trước dưới là chứng thực của chính quyền địa phương lần này là đồng chí xỉu bí mà ông Phúc lại là người bất ngờ nhất bị động nhất thì chỉ có thủ là không một chút ngạc nhiên vì tất cả đã diễn ra theo đúng như ý định của anh <coughs> rất đẹp thủ xem ra trước có vẻ chăm chú rồi rất đậm phía người mấy người tiếp theo thì cứ bị thôi miên vậy cùng ký sột soạt trên mặt giấy thủ như gấp tờ giấy biên bản cho cao rồi đứng lên như là tuyên bố kết thúc cuộc họp cuộc gặp gỡ anh dục cao và ông phúc lên huyện ngay kéo hết giờ làm việc tôi tưởng đồng chí cao đã lên huyện là đủ lương văn bí hỏi kẻ thủ thủ liếc nhanh ông phúc và giọng đến là thân tình có mặt bác phúc càng đẹp vì bác là người nguyên giúp động ừ, chủ động rút đơn canh trên đấy cần hỏi gì càng tiện hai người nhìn hai người dắt xe ra khuất bụi tre thủ mới quay lại xỉu vẫn giọng vẫn ngọt như không mấy việc anh cứ giải quyết vừa rồi thì hôm nào học thường vụ ta lại bàn lại nếu thấy cần thì anh cứ giải thích mọi người là những công bố hôm trước mới là dự kiến thì bây giờ tôi phải có về một chút gia đình việc gia đình dứt lời thủ mùi bước xuống sân rồi dắt xe đi ngay nhiều bóng người đã lố nhố và trong nhà võ vòi đồ ra Moment đi lên đây những là những người đi xin dấu và giấy và của những người đi tò mò săn tin về cuộc họp với những thành phần rất lạ mắt này bí nhìn theo bóng áo màu ghi rất nhã của thủ thì đang mờ dần trong năng quái rồi quay sang lắc đầu với xỉu tài thật